kịch một cái nữa ôi đồ cái cái lưới nhỏ một cái kịch mạnh chân tiêu chưa hơn chưa hơn chịu chưa ăn gì mà rét cái này rồi à giật cái khấu hả à? cái khấu cho tới giờ để khấu giật lên nó vô giải tiết này lưỡi cái lưỡi có lưỡi nè cái lưỡi này các bạn lưỡi nhỏ đâu mà dính cái đuôi trúng cái đuôi vô vô vô em ra đường rồi ừ. bữa này có tiền nha anh em con này tầm cỡ 6 kg 7 kg bự à xung quanh toàn là rác đây cái nữa anh em ơi tôm lên vô mánh nha Hang. với này có thêm một cần thủ lên với anh em <laughs>